She is so musical. Nếu bước bên anh cả cuộc đời Nếu bước bên anh em. nói tôi từng câu nói em chẳng khiến tim này đau rơi lệ hoen đôi bờ mi hung sâu người nên nói chia lìa vậy thì em bước cứ bước mới xem vui được vậy thì em bước cứ bước bỏ hết những ước viên để em vượt hết những nỗi buồn quên đi hết bao là những nỗi đau khi gần anh xưa kia nhưng thời gian xua tan đi hết tất cả I'm sorry baby my girl No, no I'm sorry baby my girl Quên đi em muốn giấc mơ tan theo ¡Gracias! giờ đến nơi đâu ra điều trăm tim giờ đến phương đâu viết đi về lại mà câu chỉ ra điều thì ra tay xóa đi màn đêm em mong mai sớm mai được yêu nhiều thêm đi bên em nắm tay và yêu nhiều thêm bước đi bên em và nghĩ xem em đang kìm nén bao yêu thương nhìn sang người đâu có vui cả anh hả và nụ cười em có đâu thấy đâu hả chỉ là tại anh mơ ngồi một mình cho nên nhìn lại nơi đây vì em đã đi rời xa không còn em mong trẻ nay cũng đâu còn anh mong người vui cạnh bên tình yêu ở phương trẻ kia và quên ngày nào khi em bên anh em đâu có phút giây tuyệt vời khi em bên anh em và bàn tay anh nhưng niềm vui đâu có khi em gần anh xin em rời xa By me